hello mọi người <laughs> đang quay cho mọi người coi nhà mới của chị Lam ừ để quay lên đây đây <laughs> bà Lam <laughs> bà Lam đang làm gì thế đây mấy con hạt chiếc lá nhà mới bữa giờ chị Lam bận quá chưa có quay cho mọi người coi bữa nào đi bữa nào qua trong phòng đó background nè bếp không background có hoa tươi lắm hoa tươi lắm trời mọi người thấy chị lam không <laughs> mỹ nữ mỹ nữ ngồi giữa đám giải bán giải hả chị <laughs> trời ơi chuẩn bị cho hello hello hello mọi người đây làm gì đây chị nói đi <laughs> bán giải bán giải ai mua giải bán giải si <laughs> đó coi nè đó một đống giải này xài hết không đây không biết Chưa. nữa này là chút nè. xíu à chút xíu <laughs> chút xíu à thôi nha này là chút xíu thôi này là 1 phần 10 thôi 1 phần 10 của bình thường chị Lam đi mua giải thôi chuyên gia là mua giải mấy đồ đó nhà ở đâu đẹp vậy nhà nhà mới của chị Lam á bạn đẹp không <laughs> ủa đó may gì chị này hả này chị tính may đầm đầm, đầm hả đầm bay bay hả vải đó rủ rủ đẹp ha đẹp ha màu đẹp ha đây nè bây giờ phỏng vấn chị lam nè chị <laughs> sao dây diễn mới làm sao <laughs> vai uh, vai hiền Vai Hiền lúc nào lúc nào chị đi cuộc trả quay Vai Hiền <laughs> Không, chị có nói với ác đó mà Vai Hiền, một cô gái thôn nữ <laughs> Thôn nữ gì xí sọn vậy trời Không, cái này là chị <laughs> là may cho chị nhân nhân vật là có hai sắp thôi còn tất cả là may cho chị cái màu này là bao nhân vật mèo nhân vật không mèo trong nhân vật hết trời thì em nói mà có hai sắp là may cho nhân vật thôi còn nhiêu là may may cho thị lam <laughs> bận đời thường nhà đẹp quá chưa? thấy comment vô đây à, mọi người nói nhà đẹp quá trời công phu lắm võ tố nghe nhà đẹp quá chơi qua chơi với cô lam ơi <laughs> qua tao bán giả nha con <laughs> nhà nhà to quá không thấy chị Lam đâu hết rồi Nhật Linh <laughs> nhà mới của người ta đó bỏ biết bao nhiêu công sức tiền bạc của cả nước mắt mồ hôi cho đây à, gì nữa đó mỗi lần mà có nhân vật mới á, là chị Lam là phải đi uh, đi mua giải rồi uh, may đồ cho nhân vật mới đó vậy đó uh, bữa giờ mọi người ai cũng nói là sao lâu rồi không đóng phim đó <laughs> thì giờ đóng nghe <laughs> nhưng mà ký hợp đồng chưa chị mai mai nói chung bây giờ là thời thế rất là nguy hiểm phải đặt bút ký rồi thì mới chắc ăn đúng rồi sao chị ơi sao chị không gọi em à. trinh nguyễn ai ta không biết chị, chị vải nhiều ơi. quá tặng em tấm vải đi chị chị vô tình <laughs> nè bây giờ ờ, đây hôm nay là là vừa mới giải chuẩn bị đồ đạc với lại uh, qua cái hỏi đó, đó ai muốn ơi. hỏi gì hỏi thì ờ, chào là... bạn mỗi lần mà lan uh, bận vậy á mà các bạn cứ hỏi là uh, tư vấn này kia kia lan không có thời gian lan trả lời từ 11 nói chung là khi nào mà cái gì đó nó, nó nhiều nhiều quá thì mình gom lại mình nói về cái topic đó nhiều dễ hơn đúng không mà dạ, sao sao sao má hồng quá vậy má hồng hả má hồng hả chị có đánh má hồng sao má hồng gì ủa là da hồng vậy thiệt hả ghê vậy ta hồng lắm hả hồng lắm hồng lắm hả hai cục hồng đỏ tươi luôn nè vậy hả? bóng bóng căng căng lên nè ừ, do là tôi uh, chăm đó <laughs> chăm bằng <laughs> cái gì trời ơi mọi người ơi ba bốn ngày trước đó là là là đi qua đây chơi bị chị lam đưa cho một cái serum sức rồi <laughs> mỗi lần qua mỗi lần qua đây là có đồ đem về ủa bóng lắm hả cho coi coi bóng bóng lên đây để em đổi cái ờ. à. ôi chà chà thấy mặt tôi rồi hello ừ. hello cả nhà hello mọi người ừ. à... <laughs> có chồng chưa du <laughs> ế rồi ế rồi làm sao có chồng được bạn không muốn gắn thẻ thì nên phải không có chứ <laughs> đã gắn thẻ à đã gắn thẻ à... chị dùng son gì vậy chị yêu để từ từ rồi tới son son rose son rose son rose đó bây giờ là mỗi ngày chị Lam đều ờ, nhận rất là nhiều inbox nè là comment hỏi da ừ. dẻ son phấn <laughs> mai à. mốt là à. hỏi tới vải luôn đó chị <laughs> mai mốt mai mốt mà mọi người hỏi vải nhiều quá thì chị Lam livestream một bài chuyên về vải luôn với lại ờ, cái gì đó à, để, đâu đi ờ, để đây cho dễ nói chuyện nha ok để rồi thấy chưa rồi. thấy không thấy không thấy được rồi thấy không kéo cái dây này qua để tí cho ờ, để cái máy điện thoại nó ổn định cái được không chị đây hả được không hay là lên bàn để cho nó dễ OK. Ừ. Okay. <laughs> hôm nay lớp lớp dưới đất nói chuyện với cả nhà cho vui coi bóng mặt em bóng hết trời trán bóng hết trời kìa thì đó bốn ngày trời đỡ đỡ ừ. rồi đó ừ. bữa trước á thanh lai với giờ chị lam á là đang khổ sở mấy cái ờ, thăm nhiều nè hôm nay bớt rồi nè biết sao thanh nó rất là lười nó lười cho nên là lam lúc nào lam cũng phải uh, à, cũng phải căng dặn giống như chị cả chị hai mẹ <laughs> chị mẹ đó giống như là đại khái là mỗi lần qua đây là là là, là có đồ chơi đem về đó chăm sóc <laughs> da giống như là chăm sóc con gì đó <laughs> làm đẹp mãi không thay đổi em ơi kìa hello mọi người hello. nha thì sắp tới Cảm đây là Lam sẽ có một uh, một vai một vai hiền lành chân trước cho mọi người coi nha phim mới tên gì vậy chị bí Ôi, mật phim mới tên gì vậy du <laughs> bí mật chưa nói được đợi chừng nào chị Lam mới ký hợp đồng xong chị Lam mới nói được tối rồi cả nhà ăn cơm chưa hello mọi người nha hello Hoài Thương Mỹ Ngọc ờ... hello Trúc Mai Nguyễn hello <laughs> Kiều Trang Nguyễn thấy em rồi Nè chị thấy cái dạ. mặt chị không? Ừ. Thấy đỏ không? À. Ờ. Thì tưởng nước nó hồng Nước má hồng hả? nó mới hồng đâu đâu da của chị đang nó mọc mà à. chị đâu có hôm nay là hôm nay là giới thiệu về ờ, giới thiệu về serum dưỡng da cho nên là phải để mặt mọc ừ. chị dâu em chồng đáng yêu quá <laughs> cảm ơn ừ. quý à, điểm vô em làm ẩm cái mặt cái sức cái này cho ừ. nó chị sẽ làm bữa giờ hello cả nhà nha thấy nhà lam sao dễ phương hôn ờ, phương thảo chào Lam điền Lam điền chừng nào hả chừng nào Lam lên xe qua kìa <laughs> chừng nào lên xe chừng nào có rồi thấy nghe liền chừng nào thấy thiệt là thấy à. đang là ẩm cái mặt để uh, à, sức serum ừ. mọi người khi mà mọi người sức à, serum này nọ đó vì cái serum cái tinh chất nó rất là đặc á cho nên là ừ. làm ẩm cái da trước như thanh làm ẩm cái da nè rồi mình lấy ít ít thôi mỗi chưa lần gì, mình lấy chưa, chưa gì bé ngọc bé ngọc vô nhảy vô nói chết cha con điên à <laughs> trời ơi trời ơi bé nào chửi mình con điên vậy thôi thôi chặn bé luôn nha bé bye <laughs> ăn nói gì đâu nè, mà có gì serum nè mấy bữa nay ờ, chị lam mới cho cái này sức nè ừ. serum thì mình nên sàn giọt thôi à, làm ẩm rồi. cái mặt trước xong rồi mình ấy năm điểm vậy nè tức là lát ra. nữa lát nữa thì chị Lam sẽ ờ, tư vấn cho mọi người cái ờ, ai mà không hiểu ví dụ mà xông hơi á xông hơi cho da thì ok lát nữa giờ chị Lam sẽ ờ, nấu nước sôi ha nấu nước sôi à, xong nước sôi là cho ừ, người coi hả chị nấu nước sôi xong rồi xong chỉ cách xông hơi mà mọi người không biết uh, nói chung là ai mà không có máy xông hơi á thì uh, à, cách chỉ, nào để xông uh, hơi chỉ cách cho mọi người xông hơi dùng cho da mình nó sạch đó trước khi mà dưỡng da khi đi ngủ à, để ờ, để, để ờ, uh, chị à, đi nấu hả nè mọi người thanh nào ẩm da xong rồi cái uh, mình ấy cái serum mình sức 5 điểm chán mũi nè hai má với cằm làm ẩm là để cái serum mình nó nó giống như là nó, nó nó phân tán đều ở trên mặt hơn và cái lớp nó mỏng hơn tại vì dày quá thì cũng không có nên thứ ừ. nhất dày quá là tốn tiền <laughs> thứ hai dày quá sẽ làm bí cái lỗ chân lông của mình tại vì cái da mình nó hấp thụ được một lượng nhất định thôi nên mình phải xài vừa đủ thôi khoảng chừng một giọt một giọt rưỡi thôi là ok cái uh, cái serum này á đó giờ thanh làm nha khoảng chừng bao nhiêu phút bao nhiêu phút thì nó sẽ thẩm thấu nhanh là em vừa sức vô là nãy giờ mới 30 giây nè là bắt không? đầu là nó nó ráo ráo mà tại ừ. nãy rồi em làm ẩm mặt nữa ừ. đó bây giờ là coi như là thấm vô thử ráo nha, thử đó. bao nhiêu phút là tại vì một có một số serum á có một số serum chị chị thoa là nó cứ nhức nhớt vậy đó ráo, nó, nó rít không nó nó, nó cứ như ừ. vậy đó nó giữ trên da mình nó mà khi mà mình ngủ à. á nó, ừ, nó dính vô <laughs> gối dính vô gối trơn ừ. à nên mà còn cái serum này nè thoa lên đi ừ. ừ. nó ráo nhưng mà người thoa xong là mọi người vỗ vỗ vậy nè để cho những cái phân tử nó nó thấm sâu vào ừ. dưới bên bên lớp dưới da của mình nha à, đó mỹ chân ráo yeah. hết rồi nè chị có một phút thôi là ráo hết rồi đó ừ. thì đó thì đó thấy không à, đâu rồi vậy vai phụ lắm phải dính ở vụ này <laughs> cái gì vậy không hiểu chắc là nói em để mặt em bự quá đó che mặt chị á <laughs> à. trời ơi chị coi à. phim mới chưa kìa chuẩn bị nha em chuẩn bị à, thấy cực khổ quá hả trời lên để đây hay lên bàn mỏi không lên bàn đi ha ok lên bàn đi nha giờ lên bàn đi chuyện đi lên bàn nãy giờ quỳ gói dữ quá <laughs> nãy giờ quỳ gói mỏi quá này ờ ok bây giờ đó ừ. hello mọi người nha ừ. <laughs> đây là dễ gì nói chuyện dễ hơn nè ờ chị okay. làm đẹp của hà chịu không nổi <laughs> ờ, ngọc vân nguyễn hoàng xin siêu i love you ừ. ờ, thì thấy hai chị nhớ phim hai người vợ quá ừ, tụi hai... chị cũng nhớ luôn giờ phần 2 lâu lắm rồi mà chưa có hai người vợ thì chị phạm hà thu chỉ đang là viết uh, kịch bản á bữa giờ chị cũng đang là bị bù đầu um, nhiều kịch bản quá cho nên là, <laughs> thôi để chỉ uh, ờ, từ từ đi rồi sẽ có phim hay cho mọi người cùng coi ừ. thế là mọi người nha nó thấm quá rồi đó chị hồi nãy dạ. em xuất có một phút là bắt đầu nó ráo đâu có thấy gì không ráo ráo á ừ. thanh à. Ờ. sức cái này là bắt đầu là lần đầu tiên sức là thấy nó bắt đầu mịn rồi đó mọi người ừ ok nước sôi xong rồi bây giờ cô lam bây giờ chị lam ờ, lam lam sẽ chỉ cho mọi người <laughs> với những ai ha hôm nay là mình sẽ nói về serum serum cách dưỡng da trước khi đi ngủ cách dưỡng da trước khi đi ngủ nha mọi người à, nếu như mà ai mà đã xài serum á, thì phải để cho da của mình sạch đúng rồi đã xài serum thì phải để cho da của mình sạch bây giờ lam sẽ hướng dẫn cho mọi người những ai mà những ai mà nói là xông hơi làm sao không có máy xông hơi ở nhà đó thì mình làm cách này cách này là cách đơn giản nhất thì tất cả mọi người ai cũng sẽ có thể làm được ok bây giờ lam mới à, nấu nước sôi xong lam sẽ chỉ cho mọi người cách làm nha <laughs> mọi người có biết là ở trong nhà chị lam có nguyên một cái phòng xông hơi dành cho hai ba người <laughs> nguyên một cái phòng xông hơi lớn dành cho hai ba người là chị lam là thường xuyên à, chui vô phòng đó xông hơi nhưng mà không phải là ai cũng có điều kiện để mà có cái phòng xông hơi vậy thanh cũng mê lắm nhưng mà nhà không có <laughs> cho nên là những cái lúc mà cần xông hơi thì bắt buộc phải làm giống như chị lam bây giờ nè chị lam chỉ cho tức là người. lam á lam luôn luôn nói với mọi người là phải xông hơi cho nên là lam đầu tư cho mình một cái phòng xông hơi là như vậy <laughs> còn bây giờ á lam tại vì hả xông hơi rất là tốt cho da rất là tốt cho da thì một tuần mình xông hơi cho da khoảng chừng hai lần ha hai lần nha thì bây giờ lam sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà xông hơi nếu như mà ai không có không có máy xông hơi ha thì mình sẽ làm giống như lam vậy nha nấu một bình nấu một bình uh, nước nóng như vậy xong mì cho Lan một cái tô ha xong mà đổ nước nóng vô à, đổ, đổ nước nóng đổ vô. một cái ờ, thao cũng được ờ, à, đỡ cái cái thao nhỏ nhỏ như vậy là đủ cái mặt của mình đó để hơi nước nè các bạn thấy hơi nước nóng chưa thấy hơi nước nóng không phải không nha thấy hơi nước nóng rồi xong ha mình sẽ lấy một cái khăn mình sẽ lấy một cái khăn đâu rồi cảm ơn tuyết minh lâu lấy cái gì vậy cái vải hả lấy vải lấy vải giống như là mình chùm cái khăn vậy này đúng không mọi người <laughs> không bây giờ em phải quay ngược lại mọi người mới thấy chứ bây giờ vậy không thấy nổi đâu tức là mình trùng gì đúng không khoan nha cái gì đó đồ tùm lum á chị <laughs> nè không? đó cái thao nè bây giờ chị phải không cái đó chùm chùm, chùm cái, cái, mặt gì nè đó. bít luôn cái bít mặt với lại cái thao luôn ừ Bất để cho cái hơi nóng nó nó nó, nó ủ dưới rồi nó sọc lên mặt mình ừ. giống như giống như hồi xưa mà mấy người mà bị bệnh người ta hay xong người đó ừ bệnh mà mà để người ta hay xong để cho ừ, khỏe đó mọi người tức là mình phải xông xông mặt mà như vậy á là thấy không mọi người thấy không là mới đụng nước hơi xíu thôi mà cái cái da của mình nó bóng nè ừ. nó căng bóng lên thì không đó là cách mà lam giữ cho da của mình sạch khi mà lam à, ra ngoài đường mà lam muốn làm à, serum hoặc đắp mặt nạ trước khi đắp mặt nạ hoặc trước khi mà thoa serum là lâm luôn xông hơi vậy đó đó được chị hoa không à, như, như vậy phải không xong mà mọi người uh, uh, nếu như mà có điều kiện hơn nữa xong rồi ha uh, mọi người uh, sắm cho lam một cái chai xịt khoáng nữa <laughs> bây giờ nếu mà mọi người theo chị lam là mọi người phải nói là thứ nhất là sẽ rất đẹp thứ hai là điên đảo luôn <laughs> nói chung là nhiều nguyên một kho tàng ở đây ờ, với lại nữa lam nói luôn nè có một số bạn nói lam là ờ xông hơi xong á thì cái lỗ chân lông của mình nó sẽ nở nó sẽ to hơn đúng đúng là xông hơi xong thì lỗ chân lông của mình nó to ra nhưng nó chỉ to ra lúc mà mình xông hơi thôi đúng rồi. sau khi mà mình sau khi mà mình tại vì xăm những cái bụi bẩn ở dưới da của mình à nó nó, nó tích tụ thì mình xông hơi mình xông hơi thì cái lỗ chân lông của mình giãn nở thì cái bụi nó thoát nó ra ngoài, thoát được. ra ngoài đúng đó. không rồi các bạn chuẩn bị cho Lam một cục đá hoặc là một cái khăn lạnh sau khi xông hơi mình chườm ha mình chườm cái à, cái cục đá hoặc là khăn lạnh đó lên da của mình để cho cái khóa bề mặt lúc đó thì cái lỗ chân lông mình to ra giãn ra nở ra phải không cái mình sẽ làm cái lạnh vô xong nó, mình để cho ừ, cái lỗ chân lông mình nó đầu nó co lại, lại. Ừ, nó, nó co, lại, lại. Đó. thì đó thì da của mình nó sẽ sạch sạch và bóng rồi sau đó ha mọi người lấy cái cái serum này ha mọi người lấy cái serum này thoa lên da của mình đó còn à. chị ờ. lam chị lam thì bình thường chị đâu khỏi hỏi còn làm ẩm mặt đúng không không nói chung là chị đó làm ẩm rồi cách. đó ừ. Ờ, chị làm ẩm rồi đó nha thì đó mọi người thoa lên mọi ờ, người lên thoa lên da của mình như vậy da của chị là da mộc nha thì à, quảng cáo à, serum á là phải để cho da mộc thì mới <laughs> thấy được không mới phải thấy được cái à, cái độ, độ mà nó à, nó đẹp nó nó nó đẹp và nó nó căng bóng nó căng của... bóng lên đó mọi người thấy không cái da ừ. của chị Lam á chị Lam chị xài này bao lâu rồi uh, thật ra thật ra thì lan chỉ xài serum này mới đây thôi khoảng chừng một tuần thôi ừ. đó một tuần thôi nhưng mà ngày thứ tư á bắt mọi người nhớ nha xài serum da phải sạch nhưng biết sao không lam xài rất là nhiều loại serum rồi nhưng mà với serum này nè serum này lam xài một tuần rồi nói có sao nói vậy nha thì à, ngày thứ nhất lam nói luôn ngày thứ nhất ngày thứ nhất thì chưa thấy gì ha ngày thứ nhất thì chưa thấy gì ngày thứ hai là bắt đầu đã thấy gì nhưng mà chưa rõ bắt ừ. đầu thấy gì là ngày thứ ba ngày thứ ba là mình cảm thấy da của mình nó nó căng nó hồng hào đó, à, nó hồng hào nó căng và đẹp là ngày thứ tư là cái ngày mà chị chị ừ. kêu em xài đúng không đúng cái rồi bữa mà kêu chị em bắt đầu xài là ngày bắt đầu đó là chị ờ, Lam đã xài thử và Lam nói là cái loại serum này cái serum là của Mini Garden là Mini Garden là Lam ờ, Lam Mini Garden là có gì BB stick nè ha rồi có son nè ha rồi bây giờ họ sẽ họ đã ra một cái ờ, cái loại serum này là gì tên là Hyalu Repair Hyalu Repair Serum đó thì Lam xài thử Lam thấy ok cho nên là Lam mới nói với Thanh Bé dạ Thành xài thử tại Thanh bữa là nó có mụn nó nè mấy cái thâm thâm này nè mọi người cái đợt trước mà livestream á là mấy cái thâm này của Thanh rất là đậm Ừ. thì hôm nay bắt đầu nó hơi hơi bắt đầu nó nó, sáng lên nó mờ một chút ừ. tại vì thanh mới xài khoảng chừng ba bốn ngày thôi tại chị lam xài 4 ngày là chị lam thấy là cái serum này xài được đó nó mà tốt. mình thấy không nè nè thấy không cái serum á nó thấm vô da của lam nè thấy không nó không có bị bết rít nha nó nó nó ráo mà, nó ráo nó, có phút là ráo nó ráo mà nó mà mọi người thấy cái giống như là cái da của mình có một cái lớp uh, lớp nước gì đó ừ, thấy không nó căng căng, à, căng, nó căng căng lên nó bóng bóng lên đó mọi người mọi người mà coi phim Hàn Quốc á sẽ <laughs> <laughs> thấy là mấy cái cô diễn viên này nọ Hàn Quốc á là lúc nào cái mặt cái da nó cũng căng, căng bóng, lên y như ừ. baby ừ. vậy đó là người ta thường là người ta phải tiêm để tiêm cái cái tinh chất uh, à, HA người ta gọi là hyaluronic á thì ai mà rành mỹ phẩm thì đều biết cái chất tinh chất này hyaluronic rất là tốt cho da làm cho da mình căng bóng đó giữ ẩm da hồng hào đó là khi mà lam cảm thấy là lam xài đến ngày thứ tư là lam thấy rất là đẹp rồi và nếu như mà lam này nói nhỏ luôn với mấy mọi người luôn là nhất là với bạn nữ nha nếu như ai có điều kiện thì mua cho lam uh, sắm cho lam uh, collagen nữa ha tức uống là hả? ừ để uống để mà nói kết chung hợp. là cho muốn ngoài thoa <laughs> để kết hợp sao cho da của mình nó nó nó hồng hào như vậy đó thì lam là lam đang kết hợp rất là nhiều nhưng mà lam chỉ nói ngắn gọn để cho mọi người uh, dễ uh, nói chung là dễ nắm dễ bắt hình dung <laughs> nắm bắt hình dung <laughs> tại chị đó. lam mới là mỗi lần mà xài cái nào được là chị lam ờ, kêu thanh em bây giờ em xài thử ừ. em phải xài em phải xài đó hiện tại luôn là lam không có đánh phấn nha lam không đánh phấn lam để da mộc thì phải thì xài nè thấy không mọi người thấy không nè cái, bóng cái, dễ sợ ha một Giờ cái điểm cộng mình. một cái điểm cộng của của cái serum này nè một cái điểm cộng của serum này nè nó ráo rất là lẹ đúng Lan rồi. thấy là tại vì à, khoảng 30 giây một phút là bắt đầu nó ừ. ráo vô đó tại vì Lan có xài nhiều serum lắm Lan xài nhiều serum Lan biết mà thì hiện tại thì không không muốn tiện nói tên thôi nhưng mà có đa số serum thì nó thường là vương trên da của mình có một cái lớp mà nó hơi ờ, hơi ẩm ẩm rất rất đúng rồi thì khi mà mình mình xài cái đó trước khi đi ngủ á, thì mình cảm thấy là nó vẫn còn ẩm nó chưa có ráo thì ừ. thì nó bị dính gối thì rất là uổng với nhưng lại mình mà cái gối nữa đó ừ, nhưng mà cái serum này á, thì lâm thấy là nó không có bị rít nó rất là nhanh thẩm thấu như da rất là lẹ ráo lắm mọi người ừ. nên là khăn giấy vô là không có gì hết nè à... ráo thấm hết vô da luôn ủa mà chị Phương Nguyễn chị Phương Nguyễn ơi nãy giờ nói nói quá trời nói luôn không biết là bà chủ bán hàng bà vô chưa nữa kìa chị Phương Nguyễn kìa nè serum 300 bao một chai 20 ml kìa phải không à, đúng rồi chị Phương Nguyễn nè ok để cho Lam Kim là chị Phương Nguyễn nha <laughs> serum serum chị Phương Nguyễn bán 330 ngàn một chai 20 nghìn 330 ngàn 330 ngàn mọi người thoa vô khoảng 30 giây một phút là bà nó thấm hết cho da rồi ừ. nè cái da, da da dạ, thân sức lên bắt đầu nó cũng bóng lên rồi nè mọi trước người là thâm rất là nhiều luôn này bớt, này rồi, đó. bớt rồi đó Ừ. xài ngày đầu tiên á lần đầu tiên thoa vô á khoảng chừng ờ, massage khoảng chừng một phút sau là bắt đầu cái da thanh là cảm giác là nó ẩm ừ. nó ẩm và nó nó mịn da hơn rồi và tiếp tục ngày thứ hai thứ ba thứ tư thì bắt đầu da nó sáng dần dần ừ. từ từ ờ, chứ không phải là rất là nhanh nhưng mà mình kiên nhẫn một tí đến ngày thứ tư là bắt đầu nó nó sáng dần lên rồi đó Để những cái thâm người... này bớt nè Để làm cho mọi người xem cái ờ, xem cái hộp ha xem cái hộp của cái uh, uh, của cái loại serum này để cho mọi người dễ hình dung nha cái mini hộp, garden ừ, cái hộp của mi của cái serum là như vậy nha mini garden ủa chắc là em cái này mọi người thấy rõ không ta mini garden hello <laughs> repair thì đó đây trong cái hộp á là có như vậy đây hình dáng như dạ. vậy đây vậy nè. Đó, đó hình dáng là như vậy đây thì khi mà mọi người mua hàng thì uh, inbox cho chị Phượng Nguyễn chị Phượng Nguyễn sẽ là cái người mà giải giải đáp cho mọi người uh, rồi đó ship cho mọi người nha còn Lam thì Lam chỉ chia sẻ thôi Lam thấy cái serum này rất ok Lam chia sẻ cho mọi người <laughs> hồi nãy có bạn hỏi là xông hơi bao nhiêu lâu xông hơi 5 phút thôi ha đừng có lâu quá Đúng thì da của mình nó sẽ bị khô một tuần hai lần một tuần hai lần cho Lam nha tại thì... vì xông ờ, hơi là chủ yếu cái tác dụng chính của nó là làm mở cái lỗ chân lông ra để ừ. cho bụi bẩn ở dưới da và những cái chất nhờn trong da nó thoát được ra ngoài cái da mình nó sạch thì khi mà sạch á thì mình thoa serum hay là kem gì đó thẩm thấu ừ. rất là tốt mọi người rất là tốt nếu như mà da của mình á da của mình dơ mình không biết mình không tại vì cái cái cái cái, cái bụi á nó bám với da của mình nó làm sao mình mình rửa mặt mình nghĩ là mình sạch đúng không không, không. chưa sạch Đó. đâu nếu như mà mình muốn sạch á biết sạch hay không á mua nước hoa hồng đó thấm nhuộm thấm hồng tròn đúng một ừ. lần nữa thì lúc đó mọi người sẽ thấy cái dơ của mình nó vẫn còn ở trên cái cái cái miếng miếng miếng miếng bông gòn đó đó nhưng mà anh này Lam nói Lam nói gọn gọn cho mọi người đưa người ờ, biết thôi mất công nhiều bước quá không không thì đó. không theo kịp thì đó bây giờ thì chỉ biết là xông hơi cho da sạch ha trong da cho da sạch sau đó thì mọi người thoa serum lên à, Nguyễn Phương 330 một hộp nha bạn ơi 330 ngàn Hoa vô có chăm chích da không phải chế Không có bị chăm chích gì hết em ơi <laughs> Thoa vô nó bình thường à Và nó khoảng chừng à, mình thoa vô một tí 30 giây một phút là bắt đầu nó ráo chị Và Phương cái da Nguyễn mình nó bóng lên nè à, Hình như là chị Phương Nguyễn có cái chai thử cho mọi người á Nếu như mọi người không có điều kiện mà mua à, nguyên chai lớn à, mua nguyên chai lớn chai này không không có lớn đâu 20 ml thì 20 xài khoảng chừng ngày nào mình cũng xài á thì xài khoảng chừng được mấy tháng hai tháng hơn á à. tại vì mỗi lần mình xài là xài có hơn mấy giọt à. à giọt hai giọt gì đó ba giọt gì đó ta đủ cái mặt thôi thì một cái chai vậy là 20 min 330 ngàn nhưng mà chị Phương Nguyễn có cái loại uh, chai dùng thử đó ví dụ mình không biết chắc là cái da mình ờ. có hợp hay không thì ừ. mình xài chai dùng thử trước có cái chai mà chai nhỏ nhỏ khoảng chừng 3 ml thôi à 80 ngàn đúng rồi 80 ngàn đó thì ờ, tại vì lam có ờ, lam có vô trang lam có hỏi chị phượng thì chị phượng nói là có cái loại chai ờ, dùng thử cho mọi người đó, nếu như mọi người chưa chắc à, chưa chắc là da của mình xài có được hay không mà nghe quảng cáo quá thì thì <laughs> thì mua chai này thì thấy cũng nói chung là hơi lớn cấn thì có một cái loại chai nhỏ hơn thì cho mọi người có thể mọi người thử đó là ba min á thì mọi người có thể mọi người mua mua thử ha nói xài chung thử đó. trong vòng mấy ngày đi để coi cái da mình hợp <laughs> ừ. không tại vì không phải là một loại mỹ phẩm tốt là sẽ hợp với tất cả ừ, mọi loại da ừ. nó chỉ Đúng hợp rồi. ví dụ bảy tám chục phần trăm một số da thôi <laughs> thì ờ, mình phải thử coi là mình biết cái loại nào hợp với mình nhất thì mình à, xài cái ờ, cái hyaluronic đây thì Lam nói thôi là cái cái chất mà hyaluronic rất là tốt cho da của mình phụ nữ thì 23 tuổi là đã đó lão hóa rồi thì làm cái gì làm không có người yêu cũng được nhưng mà serum <laughs> phải có một chai nha <laughs> người yêu có thể không có nhưng serum phải có một chai không tại vì cái serum á mọi người biết không là cái tinh chất những cái chất dinh dưỡng trong nó là gấp rất là nhiều lần cái kem bình thường ừ. thay vì mình thoa kem mình phải thoa một lượng lớn hơn nó hao hơn có thể là giá nó rẻ hơn nhưng mà cái lượng mình phải xài nhiều hơn thì tính ra nó cũng vô đó Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn ơi Tuấn sản phẩm này lạ quá thì tất nhiên rồi sản phẩm này mới tung ra thị trường mà cho nên là Lam dùng xài thử Lam xài thử thì Lam thấy rất là đẹp da của Lam cảm thấy cảm thấy là nó nó cải thiện nè cái ừ. da nó bóng nó căng thì bản chất là da của Lam nó cũng căng bóng rồi nhưng mà mình cảm thấy là lúc mà mình xài mình cảm thấy da của mình sáng căng hơn bóng mịn hơn, mịn hơn mịn thì, thì mình cảm thấy như là mình cảm nhận được thì lam mới cảm là lam mới nói cho mọi người biết là nhanh tay <laughs> là mua cho dùng thử đi da nhờn đây có bạn hỏi là da nhờn xài được không chị da dạ. nhờn là rất là cần dưỡng ẩm nha em nguyễn nha da Điều nhờn dầu. kỳ cần luôn á nhưng mà quan trọng á, là em phải giữ cho cái da em sạch trước một ngày khoảng chừng à, hai ba lần em rửa bằng sữa rửa mặt cho sạch ha xong rồi ờ, có rảnh có thời gian thì xông hơi thêm thì tốt và sau khi rửa mặt thật là sạch rồi á thì mình phải thoa một cái lớp serum hoặc là kem ừ. đó mình thoa lên để giữ ẩm cho cái mặt mình thì cái mặt từ từ nó sẽ bớt nhờn lại quan trọng là phải giữ ẩm thì mặt nó sẽ bớt nhờn chứ không phải là nhờn ờ, không cần giữ <laughs> ẩm nha nhờn là dầu còn dưỡng ẩm là dưỡng ẩm cấp nước rồi cấp dinh dưỡng cho da nó khác nhau nha bạn mà cái serum này nó kiềm dầu nè nó cấp ẩm cho da nè sẽ khích lỗ chân lông nè rồi hả rồi giảm mụn nữa <laughs> đó nhiều à. quá <laughs> nhiều công dụng quá <laughs> nhiều quá tại vì serum là rất là nhiều tinh chất trong đó uhm, giống như gọi là serum là gọi nó đậm đặc gấp cái chục lần kem bình thường vậy đó cho nên mình thoa mình chỉ cần một cái lượng ít thôi thì nó sẽ đủ cung cấp dinh dưỡng chất cho da nói chung là serum là rất cần thiết cho da da hai người đẹp xài là mỹ phẩm nào cũng đẹp không có đâu tại vì nhiều khi á hả lúc mà lam lam đưa cho thanh xài á những cái mà lam thật ra thì ừ, thanh không phải là lúc nào thanh là dạng như là cái da của thanh là siêu mẫn nhạy cảm, cảm. Ờ. <laughs> dễ dị ứng đó có những cái mà lam đưa cho thanh xài thanh, thanh xài không được đúng rồi thanh xài không được nhưng, nhưng mà những cái mà thanh xài được lam xài được thì Thì là, là nó an toàn ừ. hơn rất là nhiều đó tại vì da chị lam là coi như là thử nghiệm đợt một ừ. xong rồi chị lam thấy ok á, là đưa qua thanh ừ. thử nghiệm lần hai ừ. thấy mà không có bị dị ứng không có bị này kia mà tốt thì mới chia sẻ với mọi người thì đó mọi người thấy không nè nó không có một chút xíu gì là rít rít luôn á lam thoa lên nè lam thoa lên nè nó nó láng o nó láng o luôn á nó, ừ. nó giống như đó, nó nè ráo lá hò nó ráo nó lá lên lá luôn thì đó à, là thoa cái này ra nắng có bị ảnh hưởng gì không chị thoa cái gì ra nắng có bị ảnh hưởng <laughs> nói chung á là ra nắng mà em không che em phải xài kem chống nắng rồi em phải ừ. che chắn nữa cho dù mà em xài cái loại mà đặc trị <laughs> chống nắng luôn á mà em phơi cái ngoài ừ. mặt mình ngoài nắng thì chắc chắn nó phải đen thôi không có một cái loại thuốc tiên nào ừ. mà phơi nắng không đen hết nói chung là, là nó mình... bảo vệ da mình một Đúng tí rồi. thôi còn cái này là chuyên về dưỡng ẩm ừ. dưỡng ẩm và làm sáng da xe kích lỗ chân lông ha Ờ, thuyết minh da mẫn cảm có xài được hay không da mẫn cảm thì đó thanh nè đây thanh, nè thanh là chị thanh là siêu mẫn cảm nè nhưng ờ. mà nếu như mà em em giống như là em hơi đắn đo một tí thì em cứ mua cái cái chai dùng thử nhỏ nhỏ trước đi đúng nè. rồi nó nó ba ba ml tám mươi ừ. ngàn xài thử đi nếu mà hợp á ừ. thì mình ờ, tiếp tục mua chai lớn mình xài thì uh, ờ, lâm thấy uh, à, phụ nữ mình là 23 20 23 tuổi là đã có dấu hiệu lão hóa rồi đó thì mình phải biết chăm sóc nha còn ai mà à, làm xiên nói chung là xài serum là phải xiên phải xiên nha mọi người phải để cho da sạch các bạn hỏi lăng kim lăng kim hả lăn kim thì cũng phải tùy da nữa da đúng rồi ừ. da phải ờ, ừ. phải gọi là không có mụn á thì mọi ừ. người mới sử dụng được lăn kim lăn còn kim nếu thì... mà da dễ viêm dễ mụn mà mẫn cảm quá thì thì không nên lăn kim nha nói chung là nó cũng hơi bị ờ, kén da đó ừ. no, lăn, kim, kim là hơi kén da đó ờ, à, cái gì đâu rồi nãy giờ nói quá trời luôn <laughs> mà không biết là răng chị làm đâu rồi nè răng chị làm nè <laughs> <laughs> có bạn hỏi răng hai chị làm gì mà trắng như vậy răng chị làm phải răng sứ <laughs> trắng như sứ vậy đó <laughs> giờ này bà hỏi răng chị đâu nữa trời ơi chết rồi ba năm rồi hỏi ý là ba năm rồi mới quay trở lại đó từ đó gặp nhau lần đầu tiên sau ba năm đó à, ờ, Tuyết Minh dạ muốn mua mẫu thử thì đặt ở đâu chị chị Phù Nguyễn chị Phù Nguyễn là chị Lam có ghim nè thì à, mình cứ mua hàng á, thì cứ liên lạc với chị Phượng Nguyễn nha Thanh Hương Nguyễn kìa nay ha chị không thấy em rồi kìa chào chào gì, gì cái thì kìa chị Lam <laughs> chị quá kìa <laughs> rồi ok Thanh Hương Nguyễn đó ờ, hôm nay là đây. hôm nay là tư vấn uh, về serum là serum cái này là serum dưỡng da đây cho mọi người có cái hộp đi alo repair serum mọi người hỏi đây. cái gì đây, đây. là cái cái, cái serum nó là như vậy nè, nè. ở bên trong đó. nó vậy nè mọi người hiện tại là da của Lam không đánh phấn nha không đánh tấn đó hai đứa đó. hôm nay là để mặt ờ, trơn nè thâm gì Chứ... đó nó nó, nó nó nó lòi ra nhưng mà nó đỡ hơn bữa trước rồi <laughs> bữa trước <laughs> thâm quá sẽ thâm luôn là dưỡng ờ, quảng cáo mà đánh keo đánh phấn lên thì ờ, thì nó lại không ổn hiểu mọi không? người nhìn cái da mặt hai da má của chị Lam nè đâu có đánh gì đâu mà nó hồng nó ửng lên đã dữ sợ không chung là mọi Trời người niềm mơ ước đó đó là mọi người phải <laughs> phải chăm phải chăm da dữ lắm Lam chăm da dữ lắm chăm rất là nhiều và rất là kỳ công mọi người ơi em bị mụn xài được không ừ. bị mụn xài được nhưng mà Đấy. cũng y như là da nhờn là em phải giữ sạch da phải sạch da đúng rồi như hồi giữ nãy sạch. có nói đó là phải uh, nói chung mới là phải xông hơi. hơi xông hơi một tuần hai lần cho lam nha để cho đó, đó để cho cái cái lỗ chân lông nó mở ra và những cái ừ. bụi bẩn cũng như chất nhờn ở dưới lỗ chân lông á nó ừ. đẩy ra ngoài sau đó cái da mình mới sạch đó thì mình phải dưỡng ẩm đó nha Lam là Lam rất là chú trọng về sông hơi các bạn biết là Lam sông hơi từ lúc mà Lam 15 16 tuổi không 15 16 <laughs> tuổi là Lam đã sông hơi rồi đó mà tới giờ là đầu tư nguyên cái phòng sông hơi luôn đó tới giờ luôn là Lam Lam rất thích sông hơi tại mỗi lần sông hơi xong mà da mình nó rất là sạch rồi sau đó mình pha serum lên hoặc là pha pha kem dưỡng da lên đó thì cái tinh chất nó thấm hơn ừ, thấm nhanh hơn mà bé ơi à, đâu bé đó bị mụn lam lam điền hả ừ. là nếu mà bị mụn á em mua cái chai nhỏ xài thử trước đi em coi em có xài hợp với cái serum này không có một cái chai xài đúng nhỏ, rồi xài thử là 80 ngàn 80 ngàn à, ba à. ba ml đó em xài thử nếu như mà hợp thì mình tiếp tục xài <laughs> chọn rồi. bộ chọn bộ bao nhiêu vậy chị Lam cái chọn. này cái một cái ờ, hộp này, à? nó có một chai à có một chai đây gì thôi có ba trăm ba à mọi người ừ. là được mấy tháng á thì à, tại serum nó đậm đặc nên mình xài lâu hơn mặt mỗi người thì tùy mọi người đây nè nếu mà mặt này ví dụ như mặt này hai tháng thì mặt này ba tháng <laughs> nè bổ lên nè nguyên cái sân bay <laughs> nguyên sân bay quá xanh rồi đó con nè nãy em mới vừa sức mà nó căng lên rồi nè chị ừ. thấy không hồi nãy đâu có à. căng à. bóng lên đâu bây giờ nó nó bóng thì một chút chia sẻ nữa cho mọi người cho các bạn gái khi mà lam à, lam có nhận một số thông tin mọi người nói là chia sẻ cách xông hơi dưỡng da thì hôm nay lam hẹn với lại mọi người à, hẹn với thanh nè lên đây qua đây tại thanh là da khác rồi thì phải có hai người để có một cái ờ, có một cái cảm nhận khác Đúng về sản phẩm thì nói như vậy để cho mọi người cùng nắm ha rồi à, nếu như mà mọi người có thắc mắc gì á, thì cứ nhắn tin cho lam ha nhắn tin cho lam đi rồi ờ, <laughs> lam sẽ ừ, có thời gian lam sẽ trả lời từ người một thì nói chung là cái sản phẩm này là an toàn à có giấy an toàn nữa à chị ấy ra coi đi à, lê hoàng hương chị da hơi nhạy cảm da em nhạy cảm thì em phải thử em ơi giống như chị là chị siêu nhạy cảm luôn thì bắt buộc những cái sản phẩm nào mà những người khác xài tốt thì mình thử mình thử coi là những cái loại nào hợp với mình thì mình xài thôi bắt buộc phải vậy hoặc là em xích qua ở dưới ở phần trong da à, tay trước đúng rồi thử, thử ở phần trong da tay trước nếu như mà không có vấn đề gì thì mình thoa lên mặt an toàn thì ừ, đây là cái tờ giấy công bố sản phẩm à, sản phẩm của à, à công ty mini garden về cái serum uh, serum này đó là sản phẩm sạch đó đây nè đây là cái công bố của bộ y tế nè bộ y tế đây là sản phẩm sản phẩm nè hyaluronic nè đó là mini garden nè đó thì khi mà lam nói cho mọi người biết đây là lam muốn nói là sản phẩm của mình có nơi xuất xứ xuất xứ và sản phẩm mình có giấy tờ đàng hoàng minh bạch đàng hoàng chứ không phải là kiểu mà uh, trôi nổi này kia mà người sợ thì phải Lâm mới yêu cầu chị Phượng Nguyễn ừ. là cho Lan cái tờ giấy công bố sản phẩm để Lâm <laughs> mới dám xài Lâm mới dám xài Lâm cũng là cũng hỏi là chị Phượng ơi sao cái cái cái ờ, đúng không chị Phượng comment ờ uh, cái cho em đi cầm comment ờ uh, cái cho em đi nó chị Phượng ơi sao cái serum này sao mà xài nó đẹp quá vậy có, có, có cái chất còn ít gì trong đó không sao thấy ghê quá sao thấy sao, sao tự nhiên cái xài đẹp vậy <laughs> cái chị cũng nói là trời cái này là chất gây nghiện đó em nó cho thì không thiệt nó gây nghiện nó, không, không nhưng mà không gây nghiện nghiện nên gây nghiện tốt không có hoàn toàn không có chất đó trong sản phẩm <laughs> nghiện là tại đẹp quá nghiện <laughs> thầy thấy là sao tự nhiên tài đẹp quá vậy sao đẹp quá vậy <laughs> trời ơi cái gì đây ông này tự nhiên vô đây hả nhắn tin gì đây nhiều người kỳ lắm mọi người đã đi vô nó bậy nó bậy trong đây bậy trong bậy nhà người ta không thích coi thì đi ra thôi ừ, tự đang thanh hương nguyễn chị thăm người mụn hả chị em vào chị nên không biết cái này là serum ừ, đầu chị tiên là nó mụn, đúng rồi à, đó à, ngược, dưỡng da nè chị thâm ngừa mụn đúng rồi với lại ờ, làm cho xe kích lỗ chân lông ừ. cung cấp ừ. ẩm cho da dạ, chị ơi xông hơi bỏ xả và chanh vô xong có tốt hay không chị rất tốt luôn thì nếu, mà em xiên được đến mức đó thì quá tốt <laughs> nếu mà xiên thì đó, quá tốt thì đó quá tốt với lại mình mệt nội mà mình nghe cái mùi mùi ừ. xả mùi chanh là mình đã thư giãn rồi nếu như mà em có tiên được em làm được gì đó tốt cho da thôi còn chị thì chị chỉ hướng dẫn cho những ai mà không có thời gian nhanh gọn lẹ mà muốn cho da của mình sạch và đẹp rồi đó dưỡng da thì làm chia sẻ cách đó đó nên là đông nấu nồi nước sôi lên rồi bỏ vô cái tô cái thao gì đó, đó rồi lấy xong. khăn chùm lại để cho cái hơi nước nó Đúng bốc rồi, lên nó bốc lên làm cho da của mình giãn nở thì những cái những cái dơ dưới da của mình nó ra từ cái giãn nở từ cái cái um, xông hơi đó ha Đúng xong rồi. rồi ha xong rồi mọi người lấy cho lan một cục đá hoặc là cái khăn lạnh lau qua trường qua để khóa lại để khóa lại cái bề mặt da của mình nó không ừ. có bị giãn nở nữa nó không có bị Đúng rồi. to lỗ chân lông á đó thì da à, nè mà mọi người thấy Láng không mà nè. không có thấy lỗ chân lông luôn mọi người thấy không ừ. đó tiết josephine hả thì sau mà đó sao không trả lời được bạn tha serum lên sau đó mọi người tha serum lên cho lam nha Pha-serum khoảng chừng 3 giọt trên trên trên, trên da, 3 4 giọt như một nè, hai. Chị 3, xài 4. nhiều hơn em á, em xài khoảng chừng ờ, ờ, một hai giọt à. <laughs> Tại vì em thường em làm tức là em rửa mặt xong em không có lau khô, em còn mỏng cái em xài. À, em thích chị Lam lắm Ngọc Anh, chị cảm ơn em nhiều. Đó, có bạn hỏi à... về cái gì đó cái cái cái, cái kem stick gì đó à cái cái, này cái baby stick á hả ở baby stick này bữa là chị cũng livestream là giới thiệu cho mọi người luôn đó cái uh, gì đó cái kem nền kem nền rồi xong rose nè <laughs> nói chung là cái công ty mini garden này làm thấy là cũng ok đấy làm thấy là nói chung là chị làm là khách hàng thân thiết của công, <laughs> công ty này garden. <laughs> đây là cái màu đỏ cam này đó thấy hai đứa tươi chưa chưa vừa mình nãy vừa mình vừa mới live là có người hỏi cái son đẹp quá rồi ừ thì đó thì ờ, nay là nhân tiện đó có nãy có bạn hỏi là sao không trả lời bạn đó không biết cái gì tiết uh, sếp gì nè à, thì nếu như mà ai mà thấy cái chai mà thấy chai serum này nó lớn và giá tiền của nó thì Lâm thấy thật sự nếu như mà đã đã muốn xài serum rồi thì cái giá này Lâm thấy không có gì là cao hết á 330 ngàn ba trăm ba mươi ngàn mà xài hai xài tháng. mấy tháng hai ba tháng trời ba thì tính ra là một lần mình xài có mấy ngàn đồng rồi mọi người chưa tới nữa đúng không thấy mấy ngàn đồng à. có chị mụn tháng. đầu đen không chị em ơi nếu mà em mà bị mụn đầu đen á là do em giữ da không có sạch á ừ, thì chị nói là đó phải xông hơi, hơi giống như chị làm chỉ nè xông hơi rồi ừ. rửa mặt thật sạch và sau đó là em phải dưỡng ẩm em thì... xài serum em dưỡng ẩm vô thì cái da mình ẩm rồi á nó sẽ bớt tiết nhờn ra và nó bớt bám cái bụi bẩn vô thì nó sẽ đỡ mụn ờ, đầu đen hơn nha ừ sao ban ngày với ban tối cũng được hết nha em tại serum này nó thẩm thấu vô da rất là lẹ nó nó làm nó nhanh lắm khoảng chừng 2 phút là mình thấy nó nó không có bị rít rồi bạch xí muội chị ơi dùng gì sẽ khích lỗ chân lông cái này nè em ơi cái serum này nè chị cho mọi người coi đây nè ừ. cái serum này nè nó vừa dưỡng ẩm vừa xe kích lỗ chân lông luôn và làm sáng da nữa ừ. 330 ờ, ba mươi ngàn mà có cái loại mà ba min á nó xíu xíu xài thử xài thử thì mọi người có thể là mọi người trong xài thử thì khoảng chừng 10 ngày hoặc một tuần thì đó tùy theo thì mọi người cảm nhận được, được cho Lam luôn là ngày thứ tư cố gắng chăm cho Lam là 4 <laughs> ngày 4 ngày là đó. cảm thấy là da của mình nó khác liền là bắt đầu từ ngày thứ tư nha ha Quỳnh Lam bán ngã kìa <laughs> Quỳnh Lam chia sẻ tại vì Quỳnh Lam rất là đành <laughs> Quỳnh Lam thì à, có ờ, bé nãy bé hỏi gì nè đâu rồi ta tại vì mọi người nhắn tin cho Lam mà Lam không có thời gian Lam trả lời từ người một cho nên hôm nay cái topic cái cái cái topic uh, về serum dưỡng da về cách xông hơi dưỡng da cho mọi người đó thì hôm nay Lam làm cái livestream này Lam nói với mọi người luôn thì nếu như mọi người đang lớn cấn chưa biết serum nào serum nào thì đây là một cái địa chỉ chỉ mới dành dành cho mọi người ha serum uh, của công ty ừ, Mini Garden, Mini Garden. Mini Garden đây, đây là serum đây. đây cái hộp thì cái hộp này là 20 min có một cái chai nhỏ xíu để thử thì mọi người 3 nếu min. 3 min thì 80, 80 ngàn. ngàn. Còn cái chai 20 min thì là 330. 330 thì mọi người có mua thì cứ liên lạc với chị Phượng Nguyễn ha. Chị Phượng Nguyễn sẽ là cái người mà bán hàng ship cho mọi người nha. <laughs> ờ, có bán thuốc chị sẹo lòi không <laughs> chị chị lan đâu phải nhà thuốc tây đâu nó Lan- <laughs> giỡn chứ nếu nếu mà có nhiều bạn hỏi sẹo thì để ờ, vài bữa nữa khi nào mà mà chị Lam có cái thuốc trị thẹo nào đó, đó thì chị Lam sẽ giới thiệu sau chia sẻ chung sau bây giờ thì chưa tại vì chưa có thẹo cô Lam là mối với chị thăm Phượng Nguyễn Thì đó vậy mọi người cứ liên lạc với chị Phượng Nguyễn nhé Ờ, ờ, nãy giờ đây nè inbox cho chị Phượng Nguyễn chứ nãy có bạn hỏi cái gì quên rồi à uống collagen, à, collagen ngoài, ngoài có sao ngoài không sao hả thì bây giờ đi có chứ có ừ. tốt lắm <laughs> bây giờ vậy nè nếu như mình uống khoảng trong vòng một tháng trời một tháng nếu như tùy điều kiện nha nếu như em có điều kiện thì em uống liên tục trong vòng một tháng thì sau đó các em nghỉ khoảng chừng 2 ờ, tuần hoặc một tháng tức là một tháng uống và một tháng nghỉ đó để cho những lúc một tháng nghỉ đó thì cái collagen đó nó nó nó hoạt động nó coi như là sao ta nó có thời gian nó cung cấp nó uh, thời gian mà nó làm sao ta Uống giống như là nó nó, nó thẩm thấu cho người à, mình hấp thụ được á à, đúng nó rồi, phải đúng cần cái thời ừ. gian để cơ thể mình hấp thụ thì, đó. thì khi ừ. mà hấp thụ đủ rồi bắt đầu là nó nó sẽ thể hiện trên cái da mình thì đó một tháng ngừng một tháng uống liên tục một tháng ngừng thì như vậy thôi đâu có sao đâu chị uống hoài à, chị uống mấy năm trời <laughs> ca tây phương à, thì đó thì nãy giờ Lam đã nói sơ qua rồi đó anh, không phải sơ nè nó kỹ quá lắm rồi đó thấy rất là kỹ luôn rồi đó nè, cách cho mọi người coi mấy cái ờ, chất ở trong cái ờ, serum này nè đó nó có bốn bốn bốn cái, thành phần chính tinh chất HA trong serum HA thì mọi người cũng biết rất là tốt cho da rất là tốt cho da luôn đó hồi nãy anh chị Lam cũng có nói là mọi người mà có coi phim Hàn Quốc thế gian ừ. người ta cứ ừ. căng căng bóng bóng lên á đó. <laughs> đó là người một là người ta thoa hai là người ta phải chích tiêm với da tiêm cái chất đó vô để cho da nó căng lên nhưng mà ờ, nếu mà ai mà giống như là không có gan tại vì tiêm không phải là dễ phải người có kỹ thuật rất là tốt mới tiêm được còn mình thoa thì nó đơn giản hơn mình chịu khó mình kiên nhẫn tí xíu thay vì tiêm cái đẹp liền mình thoa mấy ngày nó mới đẹp vậy đó mọi người <laughs> thì đó mọi người à, ráng chăm sóc da như vậy nha nay hôm nay là lam có một nửa tiếng là nói chuyện với mọi người đó tranh thủ nói chuyện với mọi người mọi người có hỏi gì thì à, hỏi à, hỏi liền đi <laughs> để chị lam trả lời mọi người xong rồi thì đó thì uh, nếu như mà có điều kiện nữa nha làm nói nữa nha <laughs> uống cho làm vitamin e vitamin e ờ, nè vitamin e. rồi dầu cá nè <laughs> <laughs> thực phẩm chức năng bồi bổ nội tiết tố nè đó nói chung là mọi người mà nhiều. theo dõi chị Lam nhiều là mọi người mới mốt đẹp lắm á ơi nó không tin <laughs> thật sự là ai à, nó không tin được sao da của Lam mà đẹp này kia kia chắc là gọt bẩm xinh đẹp không có ống chăm sao mà đẹp trời mọi người chưa thấy chị Lam hồi xưa đâu hồi xưa chị Lam đen thui à <laughs> đen thui à <laughs> bây giờ là trời tươi phơi phới luôn á à... cái này da nhạy cảm dùng được không em được chị Cathy Phương ơi cái này là em là da siêu nhạy cảm luôn á thì em xài ờ, khoảng chừng ba bốn ngày rồi em thấy là da nó mịn đầu tiên là rất là mịn và nó hơi sáng lên mấy cái thâm em là nó bớt bớt rồi đó nó bớt từ từ từ giảm từ từ cố gắng nha Candy Phương cố gắng cho Lam ba bốn ngày đi cái ngày thứ tư là bắt đầu là thấy đẹp rồi thì nếu như mà nếu như mà theo Lam á nha có điều kiện á thì mua cho Lam collagen uống nữa để kết hợp để kết hợp thì ờ, nó hỗ trợ cho da của mình càng đẹp hơn đó là Đúng serum rồi. và collagen đó thì nếu tức là mọi người nữa là phải chăm phải chăm ừ. da mình mình có dưỡng da sạch nè rồi phải dưỡng ẩm cho da thì cái da mình nó mới mới đẹp được mọi người chứ ừ. không có thể nào mà nó tự nhiên nó đẹp được hết không thể là tự nhiên đẹp được nó là ủa sao mà chắc tạo hay sao <laughs> trời ơi phải có lão hóa chứ đúng rồi đúng không? rồi trời hai, ơi. bắt đầu à, hai mươi hai mươi hai hai ba tuổi là, là lão hóa bắt rồi. đầu là nó da mình đã hoàn thiện hết là bắt đầu nó đi đến quá trình lão hóa rồi thanh hương nguyễn xong hơi mặt xong rồi tha lên đúng không đúng rồi con xong xong rồi rồi nha Thanh Hương Nguyễn tông hơi xong xong rồi con lấy cái khăn lạnh hoặc là cái à, cục đá chườm lên mặt để cho cái à, da của mình nó nó không có bị lỗ chân lông to á thì khóa lại ha lúc mà mình làm mình làm cái cái cục đá chườm lên mặt á để cho cái da của mình nó khóa lại à, da của mình nó nó nó nó, nó bóng á thì sau đó thì con pha lên pha serum lên ha pha serum một hai ba bốn rồi sau đó để 5 phút à, để 5 phút đó để da để cho à, nó đúng, đúng rồi nó thẩm thấu vô da Vi Nguyễn Thị Mỹ Phương vitamin E uống một tháng luôn hả chị? Vitamin E thì em uống mỗi ngày một viên ngày nào, được. Ngày Đúng nào rồi. cũng uống một viên nha chị. Cứ uống xuyên suốt tại vì nó bổ sung thôi chứ không có ừ. gì hết em. Phải có, nói chung là có một số người ta nói là phải có vitamin à. Con phụ nữ mình đó là phải phải có vitamin e mỗi ngày. Tại vì cái đó là nó nó cung cấp ẩm cho da chị ơi da không đều màu xài cho nó đều màu hay chị biết không đúng chị rồi. da chị là da không đều màu nè em thấy không nè. dưới đây nè mấy cái thâm rồi mấy cái chỗ dưới đây là nó không đều nè ừ. thì chị xài ngày thứ tư là bắt đầu cảm thấy là da nó hơi sáng lên rồi đương nhiên là nó không có sáng liền mình vừa xài qua ngày mai nó sáng liền là không có không có là chị xài đến ngày thứ tư rồi ờ. mới bắt đầu là cảm thấy nó có một chút sự thay đổi thì mình cứ kiên nhẫn mình xài từ từ ha lấy cái phúc tim tim tim <laughs> rồi ok mọi người nha nãy giờ nếu như mà ai vô sao á ai vô sao thì uh, nhớ coi lại để mà biết cách xông hơi và biết cách dưỡng da chăm sóc da của lam à, cái này là cách mà rất là cơ bản luôn á đúng rồi cơ đơn bản, giản nhất đơn giản nhất mà lam nói cho mọi người đó đó là sao xông hơi xông hơi xong lấy khăn khăn lạnh hoặc cục đá gì đó trừ lên mặt để khóa lại cái bề da nó không có bị đổ cho lông to và sau đó thì thoa serum này lên trước khi đi ngủ nha pha serum lên để khoảng chừng ờ, một phút hai phút sau serum nó nó nó, thẩm thấu vô da rồi sau đó mình có tiền có điều kiện thì xịt cho là một cái một lớp khoáng <laughs> xịt khoáng trên da sau đi ngủ rồi sáng hôm sau rửa mặt sạch như vậy thoa cho lên à, một lớp serum nữa em xài là em xài buổi sáng buổi tối luôn á ừ. buổi sáng đó. xài một lần xong rồi buổi tối sau khi rửa mặt xài một lần thì đó như vậy nha mọi người nãy giờ lâm nói rất là lẹ <laughs> không biết là đây mình không xông hơi thì rửa mặt nước ấm được không rửa mặt nước ấm cũng được em nếu như mà em mà không có điều kiện xông hơi hoặc là em lười như chị <laughs> thì chị xài sữa rửa mặt xong rồi chị rửa bằng nước ấm thì nó cũng một phần đương nhiên nó không bằng một trăm phần trăm nhưng mà nó cũng được bảy tám chục phần trăm ừ, nó cũng được nó cũng làm cho da của mình nó sạch nhưng mà nó nói chung mất thời gian của nó nó ngắn mình à, mình muốn nó từ từ từ từ thì tất nhiên là phải có thời gian xông hơi cho da của mình nó nó cái cái là những cái bẩn trên da nó ra Đúng hết rồi. Còn thì cái lỗ chân lông mình nó nó không có bị to ừ. còn mà nếu như mà mình rửa mặt bằng nước ấm thì nó chỉ là lúc đó thì sạch bờ cái bề mặt thôi chứ Đúng ở rồi, trong á ở, ờ, ở dưới thì... sâu trong bên trong da thì cái chất ở dưới nó ừ. nó không có ra sạch hết được thì mình phải xông hơi được như vậy có thấy muốn có thấy phòng xông hơi của lam không <laughs> coi không coi đi cho mọi người coi rồi không thấy để mất công kêu là bị xạo <laughs> ok đây đây là lam rất là đầu tư cho việc xông hơi dưỡng da của mình đây đây đây rồi mình mở cái ống kính sao luôn đi chị đây nè <laughs> đây nè cái trời mọi người thấy không nhà chị Lam có nguyên một cái phòng sông hơi vậy nè ở trong phòng á đó thấy chưa Lam rất là chú trọng thì xung đó đây đây coi không vô nè coi chứ ở trong phòng sông hơi nè phía trong phòng sông hơi cũng rộng lắm mọi người chị Lam vô cho mọi người coi chị Lam đó à, đó một cái phòng sông hơi như vậy nè ngồi được ờ, hai ba người á à, đó thấy đã chưa đã chưa trời ơi đầu tư giả man như spa luôn thấy không <laughs> <laughs> đó thấy chị Lam đầu tư cho mọi người không những là mỹ phẩm đầy nhà mà trong nhà còn nguyên cái phòng sông hơi luôn mai mốt nhiều khi là đầu tư nguyên cái phòng spa trong nhà luôn cái chừng nữa đó sẵn ra quan phòng cô lao thì đó <laughs> lâm, lâm nói cho mọi người cùng biết cô là như vậy đó rất là tốt xông hơi rất tốt rồi xông hơi xong da mặt đẹp mình có thể là mình gì đắp mặt nạ ha đắp mặt nạ xong rồi mình có thể là mình thay serum ha đó <laughs> thì da mình mới đẹp như vậy hoặc là sau đó là mọi người thêm cho lam những cái thực phẩm chức năng collagen vitamin e dầu cá những cái gì mà tốt cho <laughs> nữ đó giờ chẳng lấy cho tôi gom hết tôi, để trên bàn cho mọi người tin <laughs> nhiều lắm nhiều lắm mọi người ơi nói chung là sản phẩm của công ty mi garden đó hôm bữa trước thì lan cũng có giới thiệu son cho mọi người nè son rose nè ha rồi cái baby stick nè ha rồi bây giờ là cái serum đó thì mọi người nếu như mọi người xài thử á, thì mình có thể là inbox hỏi cho chị phượng là có bán loại xài thử nè 3 min thôi mà người có thể xài ở trong vòng một tuần hoặc 10 ngày tùy thì 80 ngàn đó tùy điều kiện của mọi người ha Ừ. rồi nhớ là chăm sóc da sạch để có làn da đẹp nha mọi người rồi nhớ nha bye, bye. nha <laughs> tối vui vẻ tối vui vẻ cho mọi người